chất ethylene oxide có trong thực phẩm ăn liền. Vừa qua, dự luận xôn xao trước vụ việc mì ăn liền hảo hảo bị thu hồi tại Ireland và mì ăn liền của CP thực phẩm Thiên Hương bị thu hồi tại Na Uy vì có chứa chất ethylene oxide Bộ Công Thương đã vào cuộc và có những thông tin về vụ việc trên. Vụ khoa học và công nghệ, Bộ Công Thương cho biết, hiện EU đã cấm sử dụng chất ethylene oxide trong nông nghiệp và khử trùng trong quá trình sản xuất thực phẩm, nhưng vẫn phát hiện ra dư lượng EO trong thực phẩm. Chất ethylene oxit là gì? Theo vụ khoa học và công nghệ, ethylene oxit, hay còn gọi là oxiran, là một hợp chất hữu cơ, thường ở dạng khí không màu, và được sản xuất với quy mô lớn, ứng dụng ở nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau. EO không phải là phụ gia thực phẩm, hay chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nhưng có thể được sử dụng với mục đích kiểm soát côn trùng, vi sinh vật trong sản phẩm thực phẩm khô, đặc biệt cho gia vị và các loại thảo mộc như ớt, bột, tiêu và quế, vân vân, nhằm diệt khuẩn Salmonella. Theo hướng dẫn của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, khí EO có thể dùng để khử trùng các nhóm thực phẩm với liều lượng nhất định ở mức thấp. Ở điều kiện bình thường, EO sẽ chuyển thành dạng khí, tác dụng đến côn trùng vi sinh vật, qua cơ chế gây độc hô hấp, nên được sử dụng với mục đích khử trùng, trong sản xuất thực phẩm. Tại châu Âu, hợp chất này được xếp vào nhóm 1B, về khả năng gây ung thư, gây đột biến, độc tính sinh sản, và trong nhóm 3, về độc tính cấp. Mặc dù EU đã cấm sử dụng trong nông nghiệp và khử trùng trong quá trình sản xuất thực phẩm, nhưng vẫn phát hiện ra dư lượng EO trong thực phẩm, ngay cả khi được sản xuất ở những nước trong khối EU. Hiện nay, các chức trách của EU đang tiếp tục thảo luận để tìm ra nguyên nhân của việc xuất hiện và tồn dư hợp chất này trong thực phẩm, nhập và khẩu từ nhiều nước trên thế giới, cũng như được sản xuất ngay tại một số quốc gia trong khối EU, vụ khoa học và công nghệ cho biết. Vụ khoa học và công nghệ cũng cho hay, hiện nay, nhiều quốc gia chưa có quy định về việc sử dụng EO trong nông nghiệp, hay thực phẩm, hay dư lượng của chất này trong thực phẩm. Các tổ chức quốc tế về an toàn thực phẩm cũng chưa ban hành quy định về giới hạn dư lượng EO trong thực phẩm. Một số ít quốc gia và khu vực đã đưa ra quy định nhưng với sự chênh lệch rất lớn. Đối với Hoa Kỳ và Canada, hiện nay, hai quốc gia này cho phép sử dụng EO trong khử trùng thảo mộc và rau củ khô. Trong khi đó, tại Úc và New Zealand, trước năm 2003, khu vực này cho phép sử dụng EO trong xử lý nông sản, và quy định ngưỡng giới hạn dư lượng là 20 mg trên kg. Từ năm 2003, EO đã bị loại bỏ khỏi danh sách chất được sử dụng. Tuy có ghi nhận nguy cơ EO tồn tại trong sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu, Úc và New Zealand hiện không có quy định về ngưỡng giới hạn dư lượng đối với EO. Còn tại Hàn Quốc, trong tháng 7 năm 2021, một số sản phẩm mì ăn liền do Hàn Quốc sản xuất bị EU cảnh báo về dư lượng EO qua quá trình kiểm tra, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết, doanh nghiệp không sử dụng EO trong sản xuất. Từ vụ việc này, Hàn Quốc đã ban hành quy định tạm thời về giới hạn dư lượng cho phép đối với hợp chất 2, chlorothan, là dưới 30 mg trên kg, đối với thực phẩm thông thường, dưới 10 mg trên kg, đối với thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam. Theo vụ khoa học và công nghệ, trong thời gian qua, đã có một số sản phẩm của Việt Nam bị cảnh báo về dư lượng EO khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Điều đó cho thấy, việc kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi cung ứng cần được coi là mối quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Song song với việc thường xuyên rà soát đánh giá quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, vệ sinh nhà xưởng, về mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần kiểm tra định kỳ các sản phẩm và nguyên liệu, đặc biệt là các cấu phần thuê mua gia công, sản xuất để đánh giá nguy cơ, kiểm soát nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo điều kiện sản xuất, bảo quản và vận chuyển nguyên vật liệu và bao bì không phát sinh mối nguy. Vụ khoa học và công nghệ cho biết Việt Nam chưa ban hành quy định cho phép cấm sử dụng EO trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng EO trong thực phẩm. Trong khi đó, việc quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại thực phẩm mà mỗi quốc gia, khu vực đơn phương đưa ra khác nhau và phụ thuộc rất lớn vào cán cân thương mại giữa các quốc gia, khu vực hoặc chính sách xuất nhập khẩu mỗi nước, điều kiện kỹ thuật, phương thức quản lý, thói quen tiêu dùng, vân vân. Vì vậy, Vụ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo, trong trường hợp này, mức giới hạn dư lượng EO cho phép, đối với cùng một mặt hàng thực phẩm có thể đáp ứng quy định của quốc gia, khu vực này nhưng lại vượt ngưỡng cho phép của quốc gia, khu vực khác. Đây là một yếu tố các doanh nghiệp cần nghiên cứu, thường xuyên cập nhật thông tin, để kiểm soát tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất trước khi xuất khẩu.